một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên suối hai một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên